Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Thông tin Chơi Quan Vẫn là tôi Phô đây và ngày hôm nay thì mình sẽ đọc cho mọi người một cái thông báo từ Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Công ty Chơi Quan Vina tới toàn thể cán bộ công nhân viên về việc tổ chức chương trình Sinh ra để tỏa sáng và trước khi mình đọc ừ, cái thông báo này thì mọi người cho phép mình một phút để mình à, giới thiệu một chút về những công việc mình làm nhé. Thì hiện tại mình đang kinh doanh về mảng mic livestream Home Studio, thiết bị à, âm thanh livestream, truyền hình ảnh trên à, các trang mạng xã hội có thể à, hỗ trợ xây kênh YouTube thương hiệu và um, tư vấn cho mọi người cách để à, có thể bán hàng online, một sản phẩm gì đó, nghiên cứu thị trường vân vân nhé. Thì rất là nhiều ai có nhu cầu thì liên hệ mình. Và mình đang sở hữu ba kênh YouTube, một kênh thông tin check one thì mọi người đang à, coi video video đó và kênh Thành Đạt Singer mọi người có Thành Đạt Singer không cần có dấu nhé hay là singer mọi người có thể thấy trên màn hình đó đây là cái kênh mà mình xây cho một người anh em ca sĩ của mình nhé thì mọi người à, có thể đăng ký kênh để ủng hộ nhé đấy mọi người có thành đặt singer đây không phải nhé mọi người đây này hình ở trên này này mọi người nhấp vào cái video của kênh thì mọi người sẽ thấy cái chữ đăng ký này mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình nhé mình cảm ơn mọi người rất là nhiều thì tương lai mình phát triển kênh này sẽ có nhiều nội dung hay hơn để cống hiến cho tất cả mọi người và kênh Full Audio kênh Full Audio là kênh thương mại của mình ấy để mình à mình sẽ à, review những sản phẩm review sản phẩm và hướng dẫn sử dụng những cái sản phẩm mà mình bán ấy. đó full audio nhé mọi người đây mọi người nhìn cái logo nhé đấy mọi người vào đây thì cũng có những video liên quan đến âm nhạc liên quan đến giải trí cũng có những video video hướng dẫn review sản phẩm các thứ nhé mình chưa thời gian để mình làm tại vì một mình mình kiêm quá nhiều việc đi rất mong mọi người dõi theo và ủng hộ mình nhé đấy kể cả làm video cho Taiwan thì mình cũng mình làm video theo kiểu miến liền đấy cho nên chất lượng nó cũng sẽ không được hay hay là nó không được hoàn hảo cho lắm rất mong mọi người thông cảm nhé ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình với số điện thoại 0345 632 456 để được tư vấn những thiết bị livestream thiết bị quay dựng video tiktok hay là à, youtube nhé mình có bán micro làm cho youtuber à, micro không dây cài áo để kết hợp với máy quay hoặc điện thoại đèn studio đèn livestream đèn hoàng hôn rất là nhiều nha mọi người đèn hoàng hôn này 50 ngàn nhé 50 ngàn thì không có remote đó, mà nếu mà à, có remote thì là 80 ngàn đấy mọi người thông báo này liên quan đến việc mà video á ai có nhu cầu à, quay dựng video để dự thi thì mình có thể tư vấn cho mọi người nhé mình cung cấp thiết bị và mình tư vấn cho mọi người cách để mình người quay mình xin phép là đọc thông báo nhé đọc nguyên văn rồi mình chúng ta tóm tắt lại một số nội dung chính nhé chào đón Giáng sinh năm 2021 và năm mới 2022 đồng thời nhằm giúp đoàn viên lao động xua tan mệt mỏi sau những giờ làm việc vất vả, làm việc vất vả và cùng nhau tuân thủ 5K để đẩy lùi dịch Covid-19. Nay công đoàn cơ sở tổ chức chương trình online cụ thể như sau. 1. Đối tượng toàn thể đoàn viên, người lao động trực thuộc công đoàn cơ sở công ty Chequan Vina. 2. Cách thức dự thi. Đoàn viên lao động quẹt mã QR được đăng trên Facebook fanpage của công đoàn Chequan Vina sau đó thực hiện điền đầy đủ thông tin. Đăng tải clip dự thi trong khung thời gian thông báo sau khi thực hiện quẹt mã QR. Cách một tuần sẽ có chủ đề riêng. Lưu ý mỗi ID chỉ gửi bài một lần duy nhất tham gia một bài thi. Hình thức dự thi, hình thức dự thi này, video. Đoàn viên lao động có thể gửi video, clip như video tự thiết kế, sáng tạo trên các nền tảng TikTok, Reel, Instagram, Trailer, Hypo Video, Manchester, phần mềm làm phim trên máy tính, điện thoại, vân vân. Các video phải được thiết kế sáng tạo theo chủ đề mà ban tổ chức đưa ra, phải làm video có sự tham gia của đoàn viên lao động tham gia dự thi, không giới hạn số lượng diễn viên quần chúng. Các video không được quay tại khu vực sản xuất theo quy định của an ninh sản phẩm công ty. Đoàn viên lao động có thể thiết kế video ở nhà, ở các điểm vui chơi giải trí, vân vân. Dung lượng không quá 100 mb Thời lượng từ 30 giây đến 1 phút. Chuẩn TikTok đó mọi người ơi. Định dạng đuôi video. Các dạng đuôi video được chấp nhận là MP4, MOV, VDUP, MV, 3GP. Khuyến khích sử dụng đuôi MP4. Nội dung video Thứ năm hàng tuần, ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề thông qua mã QR code được đăng tải trên fanpage của công đoàn Check One Vina. Giải thưởng Giải thưởng dành cho các cá nhân hàng tuần. Một giải ấn tượng 1 triệu đồng. 10 giải sáng tạo 500.000 đồng trên một giải. 100 giải may mắn là 100.000 đồng trên một giải. Quay số may mắn trên số lượng tham dự hợp lệ trừ các giải ấn tượng, sáng tạo. Giải đồng hành Một thảm ngủ cá nhân dành cho đoàn viên nào có bài dự thi hợp lệ và tham gia đủ 4 tuần của cuộc thi. Giải thưởng dành cho tập thể hàng tuần. Giải tập thể công đoàn bộ phận trên 1.000 đoàn viên thì 3 triệu đồng trên một giải. Giải tập thể công đoàn bộ phận dưới 1.000 đoàn viên thì 2 triệu đồng trên một giải. Thì cái ờ, mà giải mà trên 1.000 đoàn viên này là là là trên 1.000 đoàn viên tham dự hay là như nào thì không biết nhá. Hoặc là công đoàn dưới 1.000 đoàn viên tham dự cái video đó hay như nào. Hay là công đoàn đó họ đại diện cho 1.000 đoàn viên gì đó thì mình mình không không không, không dành cái này lắm này mọi người có thể ai biết thì có thể giải thích cho mình ở dưới à, phần bình luận nhé rồi kế tiếp này thời gian và địa điểm công bố giải thưởng kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày thứ năm của tuần kế tiếp trên fanpage công đoàn Chequan Vina để cập nhật và theo dõi đoàn viên quẹt mã QR bên dưới và nhấn tham gia nhận được thông báo này rất mong các cán bộ công đoàn kết hợp với quản lý, thư ký triển khai tới toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện trân trọng. Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chủ tịch Đinh Sĩ Phúc, thay mặt Ban giám đốc công ty, giám đốc hành tránh Kim Ji Yong. Thì cái thông báo này là mình tóm tắt nội dung ngắn gọn như này. Cái cuộc thi à, cuộc thi gửi video trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok này. Đó. Thì ở Instagram trailer à, hyper video à, hoặc là Magento vân vân các phần mềm mà chỉnh sửa video à, thì cái thời lượng của video mà mọi người tham dự thi ấy thì nó từ 30 giây đến một phút là chuẩn TikTok đó được chưa và định dạng của nó thì phải là đuôi mp 4 này MOV này hoặc là VDUP MV này hoặc là 3GP khuyến khích dùng đuôi MP4 thì đa số mọi người quay điện thoại thì đa số MP4 thôi nếu mà ai dùng iPhone ấy, thì chọn chuẩn H 264 ấy, thì nó sẽ ra M14 nha mọi người. Còn nội dung video ấy, thì thứ năm hàng tuần ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề thông qua mã QR code ở trên fanpage của công đoàn công ty Sách Quan Vina ấy. Đấy, giải thưởng thì mình công bố rồi nhá. Và mọi người tham gia như thế nào để mình hướng dẫn mọi người này. Đấy, mọi người quẹt cái mã QR này, quẹt cái mã QR này ở trong điện thoại nhá. Nhưng mà mọi người quẹt cái mã QR này ở trong điện thoại ấy, thì nó dẫn mọi người đến nó mở trình duyệt web. Nó mở trình duyệt web, nếu họ sẽ bắt đăng nhập nhé. Nếu mà điện thoại iPhone thì họ sẽ cho mình mở app Facebook hoặc không thì mình sẽ phải phải đăng nhập thì mình khuyên mọi người là mọi người dùng điện thoại mình nhé đó, thì mọi người cố, cố gắng đăng nhập vào hoặc là mọi người lên cái app Facebook mọi người đừng có quẹt mã QR làm gì hết ấy. quẹt để coi giao diện của cái trang thôi rồi mọi người à, mọi người vô cái app Facebook ở trong điện thoại mình nhé nhá đó mọi người vô app Facebook này mình đang ở trong fanpage của công đoàn đó mọi người vô cái app Facebook này mọi người tìm kiếm này tìm kiếm công đoàn công đoàn sĩ quan nhé là ra thôi mọi người nhìn cái pha đây đây đây là cái cái cái ảnh đại diện nhá đây cái avatar này nói chung là fanpage công đoàn thiết kế nó cũng chưa được ừ, ok lắm đâu mọi người à, đấy nó cũng vẫn là đơn giản thôi ha không có gì cả đó mọi người vào đây này thì mình sẽ thấy những thông tin ở trong này đây đây thông báo của anh trường đăng này thái đăng này đây cái thông báo này đó đây là nhóm thông tin thông tin chính thống nha mọi người còn thông tin mà mình mình mình đang chia sẻ cho mọi người mấy tháng nay là thông tin không chính thống nhé nói luôn mọi người là thông tin của mình là thông tin không chính thống đây mới là cái trang fanpage chính thống của công đoàn nhé tại vì bây giờ trên mạng xã hội rất là nhiều người họ mở lập cái group Taiwan nhưng mà họ mục đích của họ lập ra để họ bán hàng online thông tin người lao động không có bao nhiêu hết Đấy, thì đây là cái trang fanpage của công đoàn này công đoàn sĩ quan Vina đã lập ra cái trang fanpage này được chưa đây có rất nhiều quy tắc mình chưa nghiên cứu fanpage này nhiều đâu mà mình mình cũng không thời gian để nghiên cứu mấy cái này đâu tại vì đây không việc mình đâu ha thì mình muốn cống hiến cho mọi người thôi ai có quan tâm muốn tham dự cuộc thi này á thì mọi người à, quẹt mã QR và nếu mà không có gì mà vướng mắc ấy thì mọi người vào thẳng cái nhóm này nhá mọi người vào thẳng cái nhóm công đoàn sĩ quan Việt Nam này hỏi luôn để hướng dẫn mình cách sử dụng nhé đó giống như mình này này đó mình hướng dẫn mọi người này đó thì mới sử dụng được được chưa nào thì nội dung thông báo nó chỉ có vậy thôi ha thì có gạch đá gì thì mọi người cứ ném vào đây nhá mình <laughs> nghèo lắm chưa có tiền để xây nhà đâu cảm ơn tất cả mọi người hy vọng là thông tin của mình sẽ là thông tin bổ ích cho tất cả mọi người thì uh, mọi người nếu mà thấy hay thấy ý nghĩa thì mọi người ghi nhận thông tin của mình thì nhớ đăng ký kênh like để ủng hộ mình mình có động lực mình ra những video tiếp theo nhé và tương lai thì mình sẽ đổi tên kênh tại vì kênh là kênh cá nhân là mình không muốn đứng tên của công ty thì mình không nhận bất cứ cái gì của công ty để mình làm cả mình cống hiến cho mọi người thôi thì mình sẽ đổi tên kênh để mình mở rộng chủ đề hơn mình sẽ muốn cống hiến tất cả những cái gì mà nó hay nó tốt đẹp cho mọi người thì cảm ơn mọi người nha mình xin phép dừng video ở đây xin kính chào và hẹn gặp lại We'll be right back.